Xin chào anh em thì hiện nay em đi chơi em đến sân chơi người ta anh em rất khó luôn nắp đĩa quân hột vào thế có cách nào để anh em giành được chiến thắng thì clip này tôi sẽ chia sẻ với em một cái dòng sản phẩm mới nhất của năm 2020 thì với dòng sản phẩm này sẽ giúp anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào sân chơi anh em nhé đồ là đồ người ta em vẫn có giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì đấy thì tôi chuẩn bị cho em một số hột trợ đây tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ anh em nhé thì à, với dòng sản phẩm này là 100% không tăng và chuẩn xác 100% em nhé em có thể là à, áp dụng lên tất cả các loại hộp, hộp chợ hay hộp công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được em không cần quan tâm anh em nhé đấy thì à, cái dòng sản phẩm đó là như nào thì mai tôi sẽ chia sẻ nha thì đây nó là một cái lọ thuốc cảm ứng báo dung thì đi kèm với lọ thuốc này là một máy báo dung em nhé máy báo dung thì rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được đấy máy để sử pin 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin cho tôi anh em nhé rất là tiện lợi cho anh em thì cái lọ thuốc báo dung này là 100% là không tang em nhé báo dung tài xỉu đấy thì cách chơi là rất là đơn giản thôi thì anh em vào sân chơi này anh em chỉ cần là bôi cho tôi một chút vào đầu tay này đấy và sẽ theo léo là chạm vào ba hộp của người ta đấy, trong cái lúc mà anh em thử lâm châm hay là soi đèn đấy anh em có thể chạm vào ba hộp người ta thì sau khi em chạm vào ba hộp người ta đây anh em nhìn cái bề mặt tôi đã chạm đây không để lại bất cứ tăng tích gì nhé hột là hoàn toàn bình thường đấy đấy tôi sẽ thử lâm châm cho anh em luôn này. à lâm châm không hít đây đấy ông hít đây nhá đĩa ông vậy thì em biết rồi nếu mà lắp đĩa quân hợp công chuyện đấy anh em thử nó châm này thì chắc chắn sẽ hít anh em nhé thì với cái dòng thuốc cảm ứng báo dung mới nhất này đấy là 100% là không tang em nhé nên là em cứ yên tâm anh em sau khi em bôi vào cho người ta kiểm tra thoải mái không phát hiện ra bất cứ gì gì anh em nhé đấy thì cái dòng này là dòng mới cho nên là tất cả những cái máy già ở sân chơi của người ta đấy, đang có đấy cũng không thể già không thể phát hiện ra nên em yên tâm đấy, sau khi là tôi bôi thuốc vào hột là hoàn toàn bình thường đây thì em chỉ cần là bật máy lên này và đấy, ấn nút đèn báo sáng là máy đã kết nối với bộ hột đấy thì em để trong người và em ngồi phạm vi 3 mét đổ lại em nhé em không nên ngồi quá xa em thì sau đây tôi sẽ để đây và test thử cho anh em để em thấy được cái độ hiệu quả của nó đấy thì máy báo một rung đấy em lấy xỉu máy báo hai rung em cả. đấy như tiếng này đây máy báo một rung anh ấy xỉu của tôi xỉu này bảy nút này đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ hay sóc dài đều được đấy, anh em nhé đấy máy báo một rung đây em ấy xỉu tôi chắc chắn là xỉu anh em nhé chiều này bảy nút đấy thì cái dòng sản phẩm này là dòng mới nhất hiện nay anh em quan tâm thì liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo một dung anh em tiếp tục đánh xỉu của tôi xỉu nhá anh em nhá thì cái loại thuốc này nó có thời lượng sử dụng là hai tháng hết hai tháng anh em có dùng tiếp thì liên hệ với tôi tôi sẽ cung cấp cho em loại thuốc này về kết hợp với máy cũ của anh em anh em chơi tiếp anh em nhé máy báo một dung đây anh em ấy xỉu của tôi xỉu nhá em nhá đây tôi sẽ cầm trên tay nhá máy thì rung rất êm nên em yên tâm anh em để trong người một mình em cảm nhận được cái nhịp rung của nó người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được em nhá như tiếng này đây máy báo hai rung anh em tài tôi chắc chắn là tài em nhá tài này 14 nút Đấy, anh em nên để sát với da thịt mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo hai dung đây anh em hãy tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ tài đấy thì cái bộ sản phẩm này là chuẩn xác 100 phần trăm anh nhé và không để lại bất cứ tăng tích gì anh em ạ đấy máy báo một dung đây anh em xỉu của tôi xỉu nhé đấy rất là ok em nhé đấy thì à, sau khi anh em mua thuốc vào hộp này thì nó có thời lượng sử dụng là 3 tiếng hết 3 tiếng anh em muốn chơi thêm thì em bôi thêm thuốc vào cho tôi em nhé thì đây nó là sản phẩm là mới nhất hiệu quả nhất thì em có nhu cầu đấy, em muốn tìm hiểu em mang nắp đĩa quân hột của em tới để em cùng trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó đấy thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi video